Dạ, xa thủ kính cảm ơn Dung Phạm. Bữa nay đọc kinh hay rồi nha. Dạ, năm bữa thai, dạ, Quang Thanh ơi, Quang Thanh có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Có thể cầm mít được không? Dạ, con thành kính định lễ để Đức Minh Mạnh người quan năm vào đạo tràng. Quang Thanh ơi, có cầm mít được không? Cho Như Pháp một tín hiệu à. Dạ, không thấy tín hiệu của Quang Thanh. Dạ, con xin được. Dạ, cảm ơn uh, cô sơn Đông. Dạ con xin được ông bài câu pháp của kinh số 246 và dạ, cảm ơn cô Hoàng Nguyệt. Và dạ, nếu quan thanh đưa tay được thì à, cho tín hiệu như pháp nhận mít nha Yo ba manati ba te ti musa qua đăng cho phở ha sati lợ kê ý định nama diyati parada năng cha gắt ti À, <coughs> con xin sám hối ạ. Yo ba ma đa ti ba tê tu ma sa wa năng cha pa sa ti lợ kê a di ma năng cha pa sa ti lợ kê a di nam ma di ya ti ba ra ba ra đà năng cha gát cha ti À, con đọc thêm lần nữa để chờ Văn Thanh có lẽ nhạc Văn Thanh không ổn giờ bà manati bà tê ti mu sa quả đăng cha pha sa ti lợ kê a đền nam ma đi giáp ti ba ra đà răng cha ga cha ti ai ở đời sắp sinh nói lão không chân thật ở đời lại không cho qua lại với vợ người và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng minh châu giờ bà nam ma tỳ bà tê ti mu sa qua đăng chà phả sa ti lờ kể a đinh nà ma di gia ti bà ra đa răng chà gạt cha tiền giờ bà nam ma tỳ bà tê ti mu sa qua đăng chà phá sa ti lờ kệ an ninh nà ma ni ya ti bà ra đa răng chà gạch ca tiền kẻ nào vọng ngữ sát sanh trần của thiên hạ đành hanh vợ người rượu sai ma ti dễ vui là tự đào lộ bôn chung vùi thể gian và đây là bản phẫu thơ của hòa thượng giới đức con thành kính đảnh lễ tri ân chư trong đức như pháp kính cảm ơn đạo tràng dạ như pháp thấy văn thanh chạy ra chạy vào rất là nhiều lần nhưng mà nhát yếu quá không cầm mít được mà con thấy cũng không còn được mấy phút nữa nên con con xin phép dạ thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tự đức đã từ bi tiên phong ung bài pháp của kinh số 246 Như Pháp kính cảm ơn Dung Phạm, Pháp Nguồn, Lào Cai, Thi Na, cô Cẩm Vân, cô Trần Đạo, cô Sạng Đông đã hoan hỷ ông bài câu Pháp Quốc Kinh số 246. Và nếu sư có thể um, đã sẵn sàng thì thiếu cho con một tín hiệu để con cung thỉnh Pháp Sư được không Bạch Sư? dạ sư có ổn định đường truyền chưa và sư đã có trước máy chưa bạch sư dạ vậy con dạ như pháp kính mời đạo tràng cùng giới như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức minh mẫn dẫn dạy bài học ngày hôm nay câu pháp cú kinh số 247 Nam mô Bụt Hà Giá Nam mô Tham Ma Giá Nam mô Sang Kha Giá Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Samma Sa Nam mô ta sa Bhagavato Arahato Samma Sa Nam mô ta tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh ra ngà não phiền cợt buộc sân tham còn nhiều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 đạo lành như lai và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thịnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng vô sự và ý nghĩa cao Phật của kinh số 247 như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tiếng quá nặng mô bích hai Dạ, sa thú sa thú làm thay kính trang cô tu nữ như pháp. <coughs> dạ, kính trang à, bà con đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Nam mô bút Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư tôn đức hiện diện kính chào quý bà quý cô tu nữ thân chào à, bà con chư phật tử à, kính bạch chư tăng kính thưa quý vị hôm nay à, chúng ta học sang câu kệ pháp cú số 247 à, cũng à, giống như à, các à, buổi thứ tư do chúng tôi à, đảm trách câu kệ pháp cú số 247 này chúng ta cũng học 3 phần Đầu tiên chúng ta học về ý nghĩa uh, từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng ta học về duyên sự và sau cùng là chúng ta học về ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. À, chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi à, sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ Sura Meraya Panancha Surameriya Panancha. Đoạn thứ hai. Yonaro Anuyun Yati. Yonaro Anuyun Yati. Đoạn thứ ba. Ithewa Mesolokasmin. Ithewa Mesolokasmin. Đoạn thứ tư mù lăng khanati attano mù lăng khanati attano à, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy chỉ có một từ và đây là một hợp từ chúng ta tách ra sura cộng với là à, meraya cộng với là pa năng à, cộng với là chat chữ à, m chấm ở dưới xin thưa quý vị khi mà nó nằm à, những cái chữ ở trong bọn là cha cha cha cha cha cha nhá à, thì nó sẽ biến thành cái từ cuối của cái bọn đó cha cha cha cha nhá nằm trước chữ chá thì nó sẽ biến thành chữ nhá xuống ra xuống ra có nghĩa là à, rượu mà người ta làm mà men men rồi cái uống men cái thành rượu à, thì mình gọi là rượu men à, rượu men còn à, mê ra giá à, mê ra giá là rượu nấu như là rượu gạo hay là rượu nếp à, rượu rượu lên men thì gọi là sura còn mà rượu mình nấu đó thì gọi là Meraya à, Pa năng Pa năng là từ cái uh, danh từ trung tánh Pana à, Pana Pana danh từ trung tánh ha, chia thành à, đối cách hay là chủ cách gì thì nó cũng có cái hình thức là ăn đó xin thưa quý vị à, nhưng mà ở đây đó là đối cách để nó làm uh, túc từ à, cho cái động, động từ ở đằng sau là anu yun chati à, thì ba nát có nghĩa là sự uống hay là việc uống à, còn chữ chá cuối cùng có nghĩa là và à, và tức là cái câu này nè kết nối với cái câu kệ pháp cú ờ, số 146 ở trên đến đoạn thứ hai đoạn thứ hai chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên vô đây là quan hệ đại danh từ giá vô vô là chia theo chủ cách số ít à, vô có nghĩa là người nào à, nhưng mà ở đây đó xin thưa quý vị ha, quan hệ đại danh từ này làm tính từ bổ nghĩa cho cái chữ nó rô ở đằng sau thành ra chữ vô này là mình dịch là nào thôi vô nó rô là người nào à, ờ, Naro Nara là người Yo Naro là người nào Rồi từ tiếp theo Yun Chati đây là động từ chia động từ hiện tại ha, chia theo ngôi thứ ba số ít. À, thì chủ từ của cái câu này đó là Yonaro. À, ờ, Yonaro là ngôi thứ ba số ít, thành ra động từ cũng chia ở ngôi thứ ba số ít núi duyên chắc tí có nghĩa là đam mê, say mê, đắm nhiễm. Đam mê, say mê, đắm nhiễm. Giờ dạ, cái này nhiễm rồi đấy xin quý vị. À, nếu mà rượu đó thì cái dạng này là dạng riêng rồi nè. À, đam mê say mê đắm nhiễm nếu mà rượu thì mình nói là ghiền rượu rồi ờ, tới đoạn thứ ba chúng ta thấy có hai từ. À, từ đầu tiên quá ờ, Ithewameso. quá Ithewameso đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Ý thá cộng với là e quá à, cộng với e hoặc là e quăng cộng với là e xô ý là nó có hai nghĩa một là đời này và hai đó là ngay lúc này còn à, ê quá ê quá nó giống như cái từ so à, ở trong tiếng anh vậy đó à, so thì có nghĩa là vì vậy do đó rồi từ cuối cùng eso eso là từ cái à, nhân xưng đại danh từ etat à xin lỗi chỉ định đại danh từ etat à, etat mà chia theo à, chủ cách à, số ít cái thành ra nó có cái hình thức là ESO ừ. chia theo à, nam tính à, chủ cách số ít à, cho nên nó có cái hình thức là ESO à, thì à, chỉ định đại danh từ mà ha, thành ra chữ ESO ở đây đó à, mình dịch giống như là cái chữ à, chữ chữ chữ xô vậy đó à, nhưng mà đây là e tá à, thành ra mình dịch ra là đó người đó à, người nào người đó còn chữ xô đó thì mình dịch là người ấy người đó từ cuối cùng lô cá là lô cá chia theo cách thứ bảy uh, ờ, e asmin, uh, à, các thứ bảy số ít lô cá là đời là lỗi yeah, dạ, đời hay là cõi à, thì có cái à, tưởng trước là, ý thá thì ý thá lô cá là đời này cõi này à, nhưng mà ở đây mình hiểu là đời này cuộc đời này đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ từ đầu tiên mu lăng là mu lá à, chia theo đối cách số ít à, thành ra nó có cái hình thức là mu mu lăng mu lá là căn là gốc là rễ căn gốc rễ từ thứ hai khát nát kanati đây là động từ à, động từ này chia theo ngôi thứ ba số ít là cái à, cái cái cái chủ từ của cái động từ này là, là eso ở trên khát nát kanati có nghĩa là nhổ gốc à, bứng gốc rồi từ, từ cuối cùng atano là á tá chia theo cách thứ sáu à, chia theo cách thứ sáu số ít chữ á tá đó dịch đó là mình à, thành ra à, cách thứ sáu thì mình dịch ra là của chính mình Rồi bây giờ chúng ta mới cùng à, nhau dịch văn xuôi nè. Yonaro người nào à, xin lỗi à, chúng ta dịch cái liên từ và trước ha và để à, kết nối với cái câu trên đó còn nếu như đó mà chúng ta hiểu cái câu này độc lập đó thì chúng ta bỏ chữ và đó cũng được à, cha và Yonaro người nào anuyun cha tí à, đánh nhiễm suramereya pa năng nắm nhiễm à, rượu men à, nắm nhiễm trong việc uống à, rượu men rượu nâu đây là đấm nhiễm à, và người nào à, thôi đam mê đi ha đam mê đắm nhiễm cũng giống nhau luôn vậy ha và người nào ha đam mê uống rượu men rượu nấu à, đây xem như là một cái uh, clause ha một mệnh đề đó cho mình phải ra, à, phải như vậy thì mình phải thêm cái chữ thì để mình nối thì eso người đó y thê quá à, y à, thê quá locasmin à, thì người đó trong đời này hay là tại đời này khá nát tí bứng gốc à, bứng ha, mu lăng cái gốc rễ hay là cái căn bản Atano của chính mình rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 247 người nào đó đấm nhiễm trong người nào đấm nhiễm trong việc uống rượu men rượu nấu thì người đó trong đời này vẫn gốc rễ căn bản của chính mình dạ. à, rồi bà con chúng ta giỏi à, văn chương ha ngôn ngữ thì chúng ta có thể trải à, à chuốt à, gọt đũa các cái từ ngữ làm sao nghe cho nó hay hơn <clears throat> Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 247. Ờ, ờ, kính truyền cô tu nữ ờ, Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy <clears throat> để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc từ vựng và việc dịch văn xuôi. À, tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng à, bà con chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương rồi à, cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Ahem. <clears throat> อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวาบุทัง ภะคะวันตัง อะภิวาเดมิ สวาคาโต ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิ สุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะมัทุรัตนะตยัสสะ Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì toàn thể quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại Râm Pháp Cú Kinh, Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa à, quý vị. À, bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 247. Câu kệ này cùng với à, hai câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 246 và 248. Ba câu kệ này có cùng một duyên sự. Được à, Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chia Táo Quán Á đề cập đến à, năm ông thiện nam. À, quý vị nghe hơi nhỏ hả? Yeah, dạ, chúng tôi sẽ chỉnh to lên tí. rồi to rồi đó à, đề cập đến à, năm ông thiện nam à, thì năm ông thiện nam này nè một ông đó giữ giới uh, sát sanh à, tức là phát nguyện à, không có dùng gậy gọc đao trượng nè à, bản thân của mình hoặc là sai bảo người khác à, đánh đập đoạt mạng sống của chúng sinh khác một ông uh, khác đó, uh, thì uh, giữ giới uh, không có tư bản của mình hoặc là sai bảo người khác uh, lấy của của người khác khi chưa được cho ông uh, thứ ba đó uh, thì là phát uh, nguyện đó uh, tự bản thân của mình uh, hoặc uh, không có sai bảo người khác à, thực hiện cái hành vi dâm dục trái phép à, rồi một ông khác đó là tự bản thân của mình ha, hoặc là sai bảo người khác à, nói à, láo nói dối à, rồi à, một à, ông khác nữa đó ha, thì à, tự bản thân của mình ha, hoặc là à, sai bảo người khác à, không có uống rượu ờ, men và ờ, rượu nóng à, tức là không có uh, dễ vui ha uống rượu men và rượu nấu hoặc là không có uống rượu men và rượu nấu là dẫn đến dễ vui năm âm dưỡng năm giới vậy đó à, thì cái câu chuyện này nè bà con chúng ta mà học uh, nhiều ở trong uh, cái bộ môn uh, pháp cú này đó à, thì à, mai mốt đến à, phẩm à, bà la môn à, phẩm tỳ kheo à, như chúng tôi nhớ đó là một trong hai phẩm đó đó à, thì cũng lại có cái câu chuyện liên quan đến à, năm ông thiện nam à, nhưng mà năm ông thiện nam đó, đó thì lại là à, gìn giữ năm căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân à, à, và dạ rồi đó ha, ông nào mà giữ cái căn nào đó thì cho rằng à, cái căn đó là khó giữ nhất thì ở đây cũng vậy à, ở đây cũng vậy à, ông nào mà giữ cái giới nào à, thì ở đây ông hay xin tôi vậy mà mình hiểu rộng ra thì có thể là bà à, bà nào ông nào giữ cái giới nào đó thì cho rằng cái giới mà mình đang giữ đó đó là khó giữ nhất à, còn mấy cái giới kia đó là gì mình giữ mà thành ra là cho nó dễ à, thì từ cái chỗ đó sẽ dẫn đến gì xin thưa gì tự tán quỷ tha đó à, cái mình giữ thì mới khó nè cho nên đó là mình làm được việc khó còn à, cái người ta à, giữ đó là dễ cho nên người ta làm việc dễ thôi ừ. vậy có nghĩa là mình à, hơn ta rồi à à, thì à, không có ông nào chịu thua ông nào cả cái bắt đầu đó là mới à, trình bày cái câu chuyện này lên Đức Thế Tôn nghe xong Đức Thế Tôn ngài mới à, dạy à, ngài không có nói ha, hoặc là khẳng định rằng à, giới này là có duy nhất à, giới kia đó là dễ duy nhất ngài không có nói à, giới nào khó giới nào dễ cả đó mà ngài nói là gì tất cả năm giới đều có hành trì như nhau đó, đều có hành trì như nhau à, dạy ngài mới thuyết lên một loạt ba câu kệ này à, thì xin thưa quý vị à, cái duyên sự này cho chúng ta thấy ba câu kệ này đề cập hay trình bày về năm giới Hôm ờ, thứ hai chúng ta đã học ờ, câu kệ 246, hôm nay chúng ta học đến câu kệ 247 Đức Thế Tôn Ngài Thuyết. Sura Meraya Panancha Yo Naro Anu Yun Chati Ithe Mesolo Kasmin Mulang Atano Và câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ uống rượu men, rượu nấu. Người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này, tự đào bới góc mình. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là kẻ nào vọng ngữ, à này Ngài dịch là gọi. Kẻ nào vọng ngữ sát sanh, trộm của thiên hạ, đành hâm vợ người. Rượu say ma túy dễ vui, là tự đào lỗ chôn vùi thế gian này ngày dịch à, gom à, hai câu à, là câu 46 với câu 47 à, rồi có cái bản dịch của chúng tôi nữa nè thì đây là ba cái bản dịch này cho chúng ta hiểu à, ngôn từ Bali ở cái câu kệ này và duyên sự là gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali này à, kính bạch chư tăng kính thưa quý vị khi nãy à, triết ờ, nghĩa từ vựng ờ, chúng tôi có nói câu kệ này kết nối với câu kệ trên là câu kệ 246 ờ, đó à, đồng thời ha, cũng có mối quan hệ luôn với câu kệ ở dưới là 248 dạ 248 à, và khi trình bày duyên sự chúng tôi có nói ba câu kệ này nè ý đó là đề trình bày diễn giải về năm giới dạ, diễn giải năm giới à, thì năm giới này nè là cái uh, căn bản à, năm giới này là cái căn bản à, năm giới này đó ờ, người ở xứ xứ ờ, cú rú à, thì à, gọi là tự nhiên giới yeah, dạ, tự nhiên giới à, cái căn bản hay là tự nhiên giới ở đây đó mình hiểu là gì mình là con người nè xin thưa quý vị mình ở uh, cõi người nè à, ở trên uh, mặt uh, địa cầu nè đó thì uh, đây đó ha, xem như là gì à? là cái uh, nền tảng à, là cái căn bản của tất cả chúng sinh à, nếu không may mà mình trật chân cái đó là mình sẽ phải bị té xuống đó, mình té xuống té xuống đâu à à, té xuống các cái cõi thấp hơn là địa ngục à, súc sinh à, quỷ khổ atula à, nhưng nếu mà bà con chưa phật tử, ờ, tử chúng ta mà có nghiên cứu học ờ, hỏi rành về à, vũ trụ quan của phật giáo ha thì à, bốn cái cõi khổ đó đó à, chỉ có một cõi thôi là có à, cái chỗ còn à, ba cái cõi kia đó thì là nương gá quý khổ à, không có cái cõi hay là chỗ trú riêng biệt à, súc sinh à, cũng không có cõi hay là chỗ trú riêng biệt Atula cũng vậy chỉ có địa ngục à, thì có cõi địa ngục riêng biệt à, có cõi địa ngục riêng biệt à, thành ra đó là mình bây giờ đang là con người nè à, mà trật chân cái đó đó là mình sẽ rơi xuống à, bốn uh, cái cõi khổ đó còn mà mình muốn uh, lên các cái cõi trên thì sao xin thú vị mình phải cố gắng nỗ lực à, thì mình mới lên được à, còn mình mà không có cố gắng nỗ lực đó mà cứ sống buông xuôi buông thả đó thì dĩ nhiên là mình sẽ phải bị rớt xuống đó mình phải bị rớt xuống hay giống như à, mình à, đứng à, à, mà giống như mình bơi đi ha đó, mình bơi đi à, mình có thể đó là mình à, giữ thăng bằng là mình đứng lại chỗ à, mình muốn tiến tới đó mình muốn à, bơi tới đó ha, thì là mình phải nỗ lực thì mình mới bơi tới được à, còn mà mình buông xuôi đó à, thì bắt đầu đó là gì bị cái dòng nước đó à, nó nó cuốn mình đi à, tức là mình đi theo cái tự nhiên của cái dòng nước đó à, do đó sống ở trong cái cuộc đời này nếu mà mình à, sống uh, buông xuôi đó thì mình sẽ phải bị rớt à, còn mà mình sống có cố gắng nỗ lực á, thì mình mới đi lên được à, đi lên được à, thành ra à, cái gốc rễ cái căn bản à, ở trong vũ trụ quan này đó mình hiểu đó chính là cõi người à, cõi người à, và mình được cái thân làm người này nè thì đây xem như đó là cái căn bản hay cái gốc rễ của chúng sinh à, từ cái thân người này nè nếu không có mình mà không có cố gắng không có nỗ lực đó thì à, mình sẽ phải thay hay là bỏ cái thân người này đi để à, chuyển sang là thân xuất sinh à, thân à, địa ngục à, thân à, quỷ khổ thân a atula à, còn nếu mà mình cố gắng tinh tấn siêng năng hơn thì mình à, chuyển hóa đổi thành thân chư thiên thân phạm thiên à, thân chư thiên thân phạm tiền thế thì cái căn bản gốc rễ ở đây ha mình hiểu một là cõi người thứ hai là con người dạ thứ hai là con người à, và năm giới này nè à, năm giới này nè là cái gốc à, là cái à, rễ là pháp tự nhiên à, pháp tự nhiên để mình được trở lại làm người à, tức là mình à, mình đứng yên đó mình không bị rớt xuống mà mình không à, cũng không có được đi lên à, đi lên đó à, thì mình phải nỗ lực siêng năng ờ, thêm tí nữa à, ví dụ như là mình à, không có phạm mấy cái giới này à, nhưng bên cạnh mình không có phạm mấy cái giới này đó à, thì mỗi một giới đó à, có chứa đựng một số các pháp tính trong đó à, mình thành tựu được các pháp tính đó, đó thì mình sẽ được à, đi lên à, do vậy đó mà ở bên ờ, Phật giáo ờ, phát triển đó ừ, người ta mới có cái câu đó là ngũ giới bất trì à, thì nhân thiên đó, lộ triệt à, năm giới này mà mình không có giữ được à, thì là mình bị rớt xuống dạ yeah, mình bị rớt xuống và cái câu kể hôm nay chúng ta học đó à, là đề cập đến à, cái giới thứ năm à, cái giới thứ năm à, còn bốn giới kia đó chúng ta đã học xong rồi thành ra hôm nay chúng tôi chỉ trình bày cho bà con chúng ta à, cái giới thứ năm thôi à, cái giới thứ năm mà chúng ta thường hay à, phát nguyện để thọ trì đó là Sura Meriyamachapama Dattana Veramani Sikha Padang Samadhiyami à, Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự à, cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai à, chúng ta đọc tiếng việt là vậy à, nhưng mà ngài à, hòa thượng hộ pháp đó à, thì ngài sửa lại là con xin giữ điều học là cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân đưa đến sự dễ vui à, đưa đến sự dễ vui à, vậy thì hai cái bản dịch đó, đó à, chúng ta thấy này nha à, do uống rượu và các chất say à, cho nên đó à, chúng sinh đó đó mới bị dễ vui à, rồi cũng ngược trở lại nha là do có dễ vui cho nên mới dẫn đến đó là uống rượu và các chất say à, thì nếu mà nói theo cái kiểu à, do dễ vui cho nên uống rượu và các chất say thì là dễ vui đó là điều kiện à, uống rượu và các chất say đó là kết quả còn nói rằng này ha uống rượu và các chất say là nhân đưa đến dễ vui thì uống rượu và các chất say đó là điều kiện uh, dễ vui đó là kết quả À, nhưng mà xin thưa quý vị đó với cái khả năng à, phạm phu của mình đó, thì mình có à, biết lắm ha có xác định được nào là điều kiện cái nào là kết quả đâu mình à, không có xác định được à, thành ra đó là mình ở đây đó mình à, hiểu vậy nè mình hiểu cả hai phía à, là uống rượu à, đam mê rượu men rượu nấu này ha khiến cho mình dễ vui à, rồi là gì à, do có dễ vui đó, đó cho nên mình mới à, đam mê à, rượu men rượu nấu à, rượu men rượu nấu à, thì à, hiểu theo cái phía nào đó à, hiểu theo cái phía nào đó thì cũng tức là gì mình đang bị dễ vui dạ, đang bị dễ vui mà ở trong cái phẩm uh, phóng vật hay là bất kinh xuất đó, à, mình đã từng học rồi dễ vui là sao ạ à? như chết à, dễ vui là con đường chết à, còn không có dễ vui đó là con đường sống dễ vui như chết rồi còn mà không có dễ vui đó là bất tử thì dễ vui chết rồi là sao à, mình đang làm người nè bây giờ mình còn được làm người nữa thì xem như là chết rồi à, cái chết đó đó ha là mình đang sống nè mà cũng như chết vậy đó à, vì do dễ vui vậy đó thành ra là mình không làm được không tạo dựng được bất kỳ một cái thiện pháp nào cả à, mà không có tạo dựng được bất kỳ một cái thiện pháp nào cả thì thử hỏi bà con chứ ngay lúc đó đó à, mình có sự cố gắng không có sự siêng năng tinh tấn nỗ lực không có thể có à, tại vì cố gắng siêng năng nỗ lực á, là sở hữu cần mà sở hữu cần đó là sở hữu tự tha à, nằm trong nhóm à, việc cảnh đó. À, thành ra là anh đi theo bất thiện cũng được à, anh đi theo thiện cũng được anh đi theo vô vi cũng được à, bất thiện cũng có sự siêng năng cố gắng thiện cũng có sự siêng năng cố gắng nhưng mà khi nãy à, chúng tôi trình bày với quý vị đó ha mình là con người nè mình đang ở cõi người thì đây là cái căn bản mình phải cố gắng siêng năng nỗ lực thì mình mới leo lên được à, thì thành thử ra cái siêng năng cố gắng nỗ lực ở đây đó mình phải hiểu là gì siêng năng cố gắng nỗ lực này nè nó thuộc chánh cần à, mà chánh cần đó thì phải thuộc thiến à, chánh cần là thận cần nè trừ cần nè tu cần nè bảo cần à, mình phải có siêng năng nỗ lực để tạo dựng các cái thiện pháp à, thì lúc đó, đó mình mới leo lên à, mình mới ngoi lên được à, còn ha, mà mình mà buông xuôi đó à, hoặc là gì cho dù mình có siêng năng cố gắng ở trong bất thiện đi nữa đó thì nó tuột xuống càng nhanh hơn à, giống như là nước chảy mạnh nó cuốn mình đi mau hơn à, cuốn đi mau hơn à, thành ra à, dễ à, vui đó. là như à, chết rồi vậy đó à, mà chết rồi là sao à à, chúng ta hiểu vậy ha à, đức thế tôn ngày dạy bốn cái khó à, là khó sanh được làm người nè ha kích chô manusapati la phù khó đạt được thân người hay là khó ha sanh được làm người nè à, rồi khi sanh được làm người đó ha mà được sống còn đó, là có à, vậy thì được sống còn là sao xin thưa quý vị được sống còn ở đây mình hiểu là không có giấy chuối đó được sống còn đây có nghĩa đó à, là mình sống cho ra sống mình sống à, có hy hiến à, mình sống đó đó có à, đem lại cái lợi ích cho bản thân của mình lợi ích cho người khác đó thì sống cái kiểu vậy đó mới được gọi là sống còn à, thì sống còn đó đó đối lại với là dễ vui và dạ, đối lại với dễ vui à, thì từ cái chỗ sống còn ha, là sống là có cống hiến là có hy hiến nè cho những người thân yêu của mình ha, cho chòm xóm nè, cho đất nước nè cho xã hội đó cho xã hội à, và qua cái cách sống có hy hiến có cống hiến đó đó cho nên cái khó thứ ba là được gặp chánh pháp à, được gặp chánh pháp có nghĩa là cái sống hy hiến cống hiến đó đó ha mà được chánh pháp soi rọi được chánh pháp chỉ đường à, được chánh pháp chỉ đường tức có nghĩa đó là cái sống hy hiến cống hiến đó đó dựa trên tinh thần của chánh pháp à, dựa trên, trên tinh thần của chánh pháp là sao à dựa trên tinh thần của chánh pháp là làm lành đánh giữ rồi là cái gì đạt đến chỗ tâm lý thanh tịnh dạ đạt đến chỗ tâm lý thanh tịnh thì đó là cái công năng của ánh đèn chánh pháp đó bắt đầu mới dẫn đến là gì tự bản thân của mình giác ngộ dạ, tự bản thân của mình giác ngộ thì bốn cái khó vậy à, thì trong bốn cái khó này chúng ta thấy là gì à, sống có hy hiến sống có cống hiến đó à, thì xem như đó là à, đang sống à, đang sống à, còn mà mình sống dễ vui đó là như là chết rồi bây giờ chúng tôi mới cụ thể À, thì dễ vui đó là sao ạ à? à, sống dễ vui đó tức có nghĩa đó là sống mình uh, coi thường à, coi thường cái việc ác uh, nhỏ nghĩ rằng uh, nó không có cho kết quả đến mình cái bắt đầu đó là mình làm à, từ cái chỗ mà mình làm được các cái việc ác nhỏ nhỏ vậy thì việc ác to mình cũng làm luôn à, cho rằng rằng đó cái việc thiện nhỏ nhỏ vậy nè nó không có kết quả gì đâu thành ra là bỏ qua từ chỗ bỏ qua vậy quen riết cái bắt đầu là gì việc thiện to tác cũng thèm làm luôn à, thì sống coi thường vậy thì có một cái câu chuyện là cái ông uh, uh, Mahathana ông ờ, có người con trai độc nhất thôi ông ờ, là đại phú hộ có rất là nhiều tiền bạc à, nghĩ rằng với số tiền bạc này đó thì con của mình đó là nó sống tới chết cũng hết nữa thành ra đó là không cho con học hành gì cả à, thì người con đó cũng không có học hành gì cả để bắt đầu ra là lớn lên là lấy vợ à, lấy vợ mà không có học hành không có nghề nghiệp chi cả cái căn bản của cái cậu này đó là con người nè sống trên cõi người nè à, chẳng những vậy đó mà còn có rất là nhiều phước à, phước vật nè phước đức nè là thừa hưởng cái danh vọng của cha nè phước trí là có khả năng à, thành tựu đạo quả ngay trong kiếp đó đó à, thì khi mà được làm người sống ở trên cõi người này nè thì là mình đang đạt được cái căn bản à, ở trong vũ trụ quan à, đạt được cái căn bản của chúng sinh là được làm người đó à, rồi được ở cõi người nè à, cái bắt đầu là gì <clears throat> à, cái cậu này đó mới à, sau khi à, cha chết thì là thừa hưởng cái tước hiệu cho nên là đi vào triều để chậu vua đó à, thì trên đường à, đi à, lên triều rồi về nhà à, cái à, bạn bè à, nó mới rủ rê à, nó mới rủ rê à, tập cho cậu này đó uống rượu tập cho cái cậu này đó là bài bạc à, tập cho cái cậu này đó là đàn điếm à, đàn điếm à, thì xin thưa quý vị ha à, rượu nè theo quý vị đây có phải là vật dục không? Vật dục. À, hoặc là mình nói ờ, cách ờ, rộng ra đó là cát dục. À, bay bát à, là vật dục hay là cát dục. À, đàn điếm là vật dục hoặc là cát dục. Thì cát dục này đó ha là mồi của ma đó các dục này nó có hấp lực dạ nó có hấp lực xin thưa chị à, các dục này đó vì nó có hấp lực vậy nó thành ra là gì nó hấp dẫn chúng sinh và dạ, nó hấp dẫn chúng sinh à, mà xin thưa quý vị nó không phải là nó ô một cái đó ha là nó lôi kéo được chúng sinh liền à, mà nó phải rắc thấm thấm rừng từ từ à, thấm rừng từ từ qua tai nè qua mắt nè qua mũi nè qua lưỡi nè qua thân riết à, cái bắt đầu nó mới ngự trị ở trong cái chúng sinh đó à, cái cậu thanh niên này đó à, mới đầu người ta rủ uh, uống rượu ở ờ, uh, thì cũng cứ nhấp môi hoặc là ly hai ly thì có sao đâu chết tay nào đâu nhưng mà dần dần dần dần dần dần để xin thú vị cái ghiền hồi nào không hay bài bạc cũng vậy À, đánh lần hai lần đấu sáu đấu à, đánh riết à, có thắng là có thua cứ ghiền hồi nào không hay đó là là, là, là, là, là, là lúc này đó được gọi là dục lậu đó nó cứ thấm từ từ từ từ từ từ vô vậy bài bạc à, rượu chè bài bạc đến đàn điếm cũng đấy à, còn cái trường hợp là gì kết giao với bạn ác thì là hôm nay ha chơi với ờ, anh này ngày mai chơi với anh kia ngày mốt chơi với nhóm nọ riêng cái bắt đầu đó là gì mình chơi với bạn ác nào mà mình cũng hay luôn à, thì đây là dục lậu nó xâm chiếm cái từ từ từ từ từ từ vô vậy à, cái bắt đầu là gì từ nè ha người thừa hưởng hai gia tài của hai đại phú hộ à, cái bắt đầu là gì tài sản đó đó do ha, do bốn pháp này này sư thú gì mà bốn pháp này đó tới nguồn là gì ạ là dễ vui là coi thường đó à, nghĩ rằng ừ uống dạy ba ly có sao đâu à, đánh dạy ba giảng bài có sao đâu đó, coi thường vậy đó cái bắt đầu riết là gì nó nhiễm nó ghiền hồi nào không hay yeah, ghiền hồi nào không hay nó trở thành là đam mê là đắm nhiễm luôn đam mê đắm nhiễm trong bài bạc đam mê đắm nhiễm trong rượu chè đam mê đa... đắm nhiễm trong gái vũ đam mê đắm nhiễm trong kết giao bạn ạ. à, thì đây là bốn pháp ha. khiến cho tiêu hao tài sản là khiến cho tiêu uh, mình nói theo ba lời phước ha là khiến cho tiêu hao phước vật này khiến cho tiêu hao phước đức này khiến cho tiêu hao phước trí cái căn bản của cậu này đó là có phước vật này, có phước đức này, có phước trí À, nhưng mà bây giờ do dễ vui dễ ra thành ra là gì phước vật tiêu hào, khiến cho cậu này đó với à, vợ đó phải làm thành viên của cái bang tức là phải đi ăn xin đó à, là của cải tài sản bị đào bới mất rồi đó danh vọng địa vị nè là thừa hưởng cái tước hiệu của cha đó là triệu phú đó vô chầu vua đó bây giờ trở thành ăn may rồi à, là danh vọng địa gì xong à, cho đến là cái gì phước trí có khả năng chứng đạt được đạo quả ngay trong kiếp đó cũng sống luôn không còn nữa à, thì với cái con người đó, đó thì xin thưa quý vị sau khi thân ngoại mạng chung đi đâu về đâu à? rớt rồi à, rớt rồi vậy có nghĩa là cái gì cái căn bản ngay trong đời sống hiện tại nè cái cậu đó đó đã làm cho tiêu tan tức là đào bứng à, bới gốc là như vậy đó xin quý vị rồi gì nữa sau khi thân ngoại mạng chung bị đọa thì tức có nghĩa là cái gì gốc rễ tương lai cũng mất luôn dạ gốc rễ tương lai ha cũng mất luôn <clears throat> à, mất là bởi vì do đam mê đắm nhiệm à, đam mê đắm nhiệm đó dẫn đến dễ vui hoặc là từ cái sự dễ vui dẫn đến có đam mê đắm nhiệm đó à, thì ở đây đó ha bà con chúng ta nên à, à, minh định cho nó rõ ràng ha là khi nào đó mà mình à, ờ, đắm nhiễm mình đam mê ở trong rượu men rượu nấu này đó, đó thì ngay khi đó đó mình mới bứng cái gốc rễ của mình à, tức có nghĩa đó là mình à, mới làm cho mình à, trở thành một cái con người dễ vui còn à, rượu xin thưa quý vị nó có hai tác dụng một là gì nó làm cho người ta say à, say á, thì dẫn đến là gì dễ vui nhưng thứ hai đó rượu này nó cũng là thuốc và thuốc à, là làm chấp dẫn như ở phương Tây đó người ta ờ, khuyến khích là mỗi bữa ăn nên có một ly rượu vang à, để hỗ trợ tiêu hóa <clears throat> đó do đó đó ha mình phải biết được cái tác dụng à, tác hại các dục này nè đức thế tôn ngày giải ra là gì vui ít khổ nhiều à, nhưng mà xin thưa quý vị ha các dục đó cũng là đối tượng ta nhớ là các dục đó nha nó là miếng mồi của ma khiến cho chúng sinh đó, tham đắm đắm nhiễm vào nhưng mà các dục đó cũng là đối tượng khiến cho chúng sinh đó được giác ngộ giải thoát khi chúng sinh đó thấy ra được rằng các dục đó nó có mặt phải thì nó cũng có mặt trái mình sợ hãi đối với mặt trái thì mình từ bỏ luôn đối với mặt phải à, thì khi đó là mình mới nhàm chán được đối với các dục này thành thử ra đó khi mà mình sử dụng các dục đó à, sống mình sống cỏ dục mà thành ra thế nào mình cũng phải sử dụng các dục này hết chứ không có cách nào mà mình không có uh, dính líu nữa hay là quan hệ nữa hay là sử dụng các dục này được à, do đó khi mà mình sử dụng đó à, thì mình phải biết à, mình phải biết chứ mình đừng có uh, nói nghe nói rằng ha à, đam mê rượu men rượu nấu vậy ha. À, thì là à, bứng đi cái à, gốc à, rễ à, được trở lại làm người làm trời à, cái bắt đầu là gì mình à, đã phá này ha mình kịch liệt phản đối là mình chê sách trách này, ha. tất cả những ai đó uống rượu uống bia thì xin thưa quý vị đó khi mà mình có cái tư tưởng vậy thì À, mình dễ dàng rơi vô cực đoan rượu có hai tác dụng một là có hại và hai là có lợi à, thì lợi hại đó, đó là tùy thuộc vào người sử dụng đây đức thế tôn ngày dạy một vấn đề liên quan tới rượu à, nhưng mà xin thưa quý vị ha trong cuộc đời này đâu có phải chúng sinh chỉ đam mê có cái này không dục đó, nó đa dạng à, thì thành ra đó mình đam mê một loại nào ở trong các dục đó cũng chết hết dạ yeah, cũng chết hết à, do vậy đó mà tự bản thân của mỗi mỗi người chúng ta đó phải nhận ra được à, cái lợi và cái hại của các dục khi mình sử dụng để à, bản thân của mình đó à, đừng có trở thành nô lệ cho cái loại dục mà mình đang sử dụng đó mình mà trở thành nô lệ thì tức là khi đó mình bị đánh nhiễm rồi đó à, mình bị mê mình bị ghiền rồi đó à, thì là mê mới chết à, còn mình sử dụng mà mình biết à, đó là phương tiện hỗ trợ cho cái đời sống của mình tốt đẹp hơn để mình làm được các cái việc cao cả hơn à, thì sử dụng như vậy đó là tốt hay xin thú gì ha à, thì ở đây chúng tôi nói à, rộng ra một tí vậy đó là mình đam mê cái nào cũng chết hết à, đam mê rượu men rượu nấu cũng chết nè à, đam mê gái à, cũng chết nè đam mê à, cờ bạc cũng chết nè đam mê ăn uống nè cũng chết nè đam mê fashion nè cũng chết nè đam mê uh, du lịch nè cũng chết không có cái đam mê nào mà mình có thể sống được yeah. à, nhưng mà ở đây đó à, đức thế tôn đang à, à, dạy cho chúng ta à, dựa trên cái thắc mắc của năm ông thiện nam à, mỗi một người à, giữ một à, giới đó người nào giữ được cái giới nào thì cho rằng à, cái giới đó đó là nhất à, thành ra đó Đức Thế Tôn này mới dạy à, về mỗi một giới à, cái nguy hại của nó như thế nào à, để từ cái chỗ đó, đó mà mỗi mỗi người nhận ra và từ bỏ nó đừng để bản thân của mình trở thành nô lệ cho nó à, thì khi đó, đó xin thưa quý vị là mình đã có được một cái sự siêng năng à, tinh tấn à, nhất định rồi đó hay nói cách khác hơn là mình có ờ, tu tập chính cần đó à, mà khi có tu tập chánh cần đó ha thì đi nguyên bộ ba đi nguyên bộ ba thưa quý vị khi mà mình có tu tập tinh tấn à, thì sẽ có niệm và có tuệ có tuệ để hiểu ra được cái lợi và cái hại à, có chánh niệm để nhớ à, cái lợi như thế nào cái hại như nào à, có chánh cần hay là tinh tấn đó à, là để lấn nước à, lướt qua cái hại và làm tăng trưởng lớn mạnh lên cái con lợi chúng ta tu tập bất kỳ một pháp nào à, thì cũng đều phải có cái bộ ba này có cái bộ ba này à, trước hết là phải nhận ra cái đúng cái sai à, rồi phải nhớ à, nhớ phương pháp cách thức thực hành rồi cố gắng siêng năng à, thì lúc đó mình sẽ có được cái sự à, à, thành tựu à, thì à, nói à, tóm lại ha, trong kinh nói à, năm giới này là cái nền tảng là cái căn bản để mình được làm người à, từ cái chỗ đó đó ha, mỗi mỗi người chúng ta nhận ra vậy hiểu vậy thì cố gắng gìn giữ cho nó tốt đẹp năm giới này à, để tối thiểu đời sau đó mình cũng được trở lại làm người à, còn nếu tốt đẹp hơn nữa đó thì đời sau mình à, sanh lên các cái cõi à, cao cao hơn à, rồi tốt đẹp hơn nữa đó à, năm giới này nè làm nền tảng để phát sanh lên đỉnh à, đỉnh làm nền tảng để phát sanh lên tuệ thấy được tam tướng của pháp vũ vi đó thì lúc đó đó xin thưa quý vị đó dù cho mình trở lại cõi người hoặc là sanh lên các cái cõi cao cao hơn nữa đi à, thì cũng an lạc hạnh phúc vô cùng an lạc hạnh phúc đó đó là gì dù cho mình có dễ vui cỡ nào đi nữa thì cũng không có bị đọa và yeah, dù cho dễ vui cỡ nào đi nữa đó thì nhiều lắm bảy kiếp sau thôi à, bảy kiếp sau thôi là mình được vô dư y niết bàn đó là những cái gì mà chúng tôi uh, hiểu được và xin uh, trình bày đến với uh, uh, room pháp quốc kinh của chúng ta uh, liên quan đến uh, đề tài mà chúng ta học hôm nay là câu kệ pháp của uh, 247 phước báo phát sinh do sự giảng pháp này uh, chúng con thành kính cúng dường đến uh, chư tôn đức cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phạm hạnh uh, xin uh, chia uh, phần phước thí này đến với bà quý cô tu nữ cùng bà con chư Phật tử Ờ, mong quý vị được hanh thông trong đời sống được tiến hóa ở trong Phật pháp phước báo phát sanh do sự giảng pháp này xin ờ, chia điều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài những ai có thể tùy hỷ được xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui nam mô bút tha giác Dạ, yeah, sa thú, sa thú lành thai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 Sukhita Sukhita Aroga Hi แต่ทรทาสุขิตากุรุลหาปุทธศาสเนอโรกาสุขิตาโหทสหสัพเปหิnhàตีphi cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy.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 tu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba wan tu bù chi ta sót thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca gama cha de sa ni gama cha ít sa ra Sappana Bhuta Sukhita Pavantu Te Chana Bhuja Yepi Chanda Sampawa Samseda Chata Athavo Papatika Niyani Kang Thamma Varanga Titya Te Sabbe Bi Dukkhat Sakha tu Sang